có việc phòng kháng cả 10 thì phòng thủ sẽ được 75 cộng 2, kháng hàng sẽ được 75, kháng lo sẽ được 75 cộng 6 và kháng hỏi được 75 cộng 1 và kháng độc sẽ được 75 cộng 1 đó nè, em. Đó, mặt nạ kháng cảnh nằm hết luôn. Nên là ngày hôm nay khai tranh thủ các anh em mình cho anh em xem. À, chuẩn bị event hai bộ, một bộ sâu, một bộ vạn. Này may mắn. Ok, để tí nữa anh em mình nếu mà có mặt nạ cũng như là trang sức này nọ thì khai sẽ bù vào chỗ này, thêm kháng, thêm kháng như này. Phi phòng cũng vậy. Ok. Bây giờ thì anh em cùng xem sơ qua thì uh, vừa rồi thì Khải đã chuẩn bị cho mình đó là một bộ Evan uh, anh Dũng và một bộ Evan anh Hùng thì một bộ show bộ vạn nè và anh em cùng xem sơ qua thử Evan show Evan vạn anh gồm những gì nha và ở video này thì không gì hơn kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc uh, thành công nha anh em ơi ok bây giờ chúng ta cùng xem uh, qua cái màn ảnh nhỏ ok đây thì cái Evan này là Evan 30 tháng 4 mọi người thì uh, nó ra vào ngày uh, 16 19 tháng 4 hôm trước Khải đã nhạc đường môn rồi tầm này thì các anh mây nha anh em hơn một tuần rồi đó cái này là nguyên liệu để đi chan ra thì sau khi chan ra thì mở được 8 áo này mũ này quần này ba lô này ừ. đôi giày này còn gà trường sơn này là điểm uh, tiền vạn này 150 điểm một cái thì mua tốn hết 150k điểm tốn kim để tiền vạn kèm với uh, uh, 5k vạn đó <laughs> rồi tiếp theo rồi tiền kèm với 7 cái vạn chứ nè Một cái vừa rồi nãy Khải rút gần 10 cái vàng Khải mua Đây nè là một cái 7, 7 dạng là 1 ngàn cái là 7 nghìn vạn đó kèm với 150 k điện tốn kim kèm với nguyên liệu đó thì bình 7 à, nghìn vạn này thì nó tốn khoảng tầm 7 kim 7 kim là ốp khoảng bao nhiêu đây 5 tỷ một cái 5 triệu thì 1 ngàn cái sẽ được 5 tỷ kinh nghiệm đó còn cái bình uh, à, xu thì sẽ được uh, sẽ mất 50 điểm trên một thì 1.000 cái sẽ 50k điểm 50 cây điện tông kim kèm với 10 ờ, xu là khoảng 10 cây dạng đó. 10 cây dạng với 50 cây điểm đó. nguyên liệu như vậy thôi rồi anh em xem sơ qua này em có điện vạn thì nó chẳng có gì nè chỉ có những đua tốt thôi khai thác chủ đạo vẫn là đua tốt thôi vòng ho cá nhân vòng ho băng hồi rồi mấy trang bị kim phong này lụm ra cũng vứt rồi chả làm gì rồi sau khi ăn đủ ờ, số lượng thì nó sẽ có những mốc ờ, hưởng kinh nghiệm như nhau rồi ba trận đơn thì điểm đơn à, đến cái này quan trọng nè bộ quân trang anh dũng này, nè ở mình tiền xu nè mọi người cái này là quan trọng với lại tốn khoảng 10 10 ca xu làm được uh, ờ, 10 tỷ kinh nghiệm 15 tỷ kinh nghiệm chứ là khoảng hơn 2 cấp biết là anh lần này full hai Evan thì có lên được nổi 118 cấp không đây anh em cùng chờ đợi thử nha và sau khi anh Vinh sẽ có mạnh rương hiệp cốt như tình ông ba đình quốc còn mảnh ngựa Môn tiêu mọi người phải dân mọi người chiếu dạ mọi người sẽ thố Mình bài hồng ảnh Cái này không thua Rồi pháo lỡ đại Pháo hoa đại lễ này Pháo này là anh ở dân văn thôn này Nó ra ngựa các kiểu rồi Bánh rồi trái rồi phi phong các kiểu ừ. Rồi xuống dưới xuống dưới băng đạn dùng nợ lấp xuống trường AK ai không lỡ hộp mà thạch anh hoặc vào 30 tháng 4 đặc biệt sau khi mở sẽ được một số đồ như là phi phong pháo các kiểu cái hộp quà này sẽ có 50 hộp quà nha này mỗi nhân vật sẽ cắn thêm được 50 hộp quà thì hình hơn nó sẽ ra phi phong đó vấn đề anh em mình là ngày hôm nay thì chủ yếu kiếm phi phong này mà kiếm phong dành cho chính để đánh tống kim như là đánh ờ, không hình chiến lên bài boss lên bài đặc biệt đó với lại tìm lên bài boss để đánh cho anh em xem hiện tại lên bài boss rất là khó ra nè nhiều em hay trách hỏi cái là đánh là bài boss đi nhưng mà thực sự là đánh anh em vẫn hiếm quá này mà nên là không có được đánh nhiều rồi vòng hoa quốc tửu không minh thật pháo phong pháo này cũng chủ yếu tìm phong pháo kỹ năng tìm đăng cho anh chính nghe mươi luôn mặt nạ miếng mánh thầy tinh tinh thần quốc nhiên lộ tiếng là hán dân sự đời dân hồ rồi phi tóc là bao đại lượng là bao sắc là giảng là bài phong độ thiên sơn thiên thôn lộ quá tử hoài ok sau khi yên mất thì sẽ được vòng sáng này em ơi đó trong 20 ngày đó, cũng tiếp tin rồi lại hên hên được đồ ăn ban định quốc newton rồi nha em đó thấy chưa ngẫu nhiên được một trong tất cả trang bị này nè hiệp cốt nhu newton định quốc ăn ban hôm trước cũng có người mở ra cái nhẫn ăn ban tháng 10 tháng ban 30 quá đẹp luôn rồi rồi sẽ không ảnh là ok là là bài bất đại là bài là đại thành bí kiếp là, là bài bí kiếp à, ok càng không xong tiền cái này càng không xong tiền tầm này cũng mắc em mày tầm là hai trăm rưỡi ba kia một cá là khá là mắc rồi ok bây giờ thì uh, trước khi anh thì khải coi thử con mi này phải vẫn còn chim đúng không khải khải gì thùng trang khải hướng kinh nghiệm lại một cái thử con chim như thế nào cái hàng đã nhận rồi 7 tỷ đã nhận rồi à bạn tỷ nhận rồi chắc là lần này chắc em mình tiền chắc là lần này chỉ anh mình tiền tiền xu thôi em ơi đợi khoảng vài ngày sau khải bốn ngày sau khải anh mình tiền vàng đã úp kinh nghiệm tháng mới nè bây giờ mà khải anh hay mình hơi phí mọi người ok hiểu không nên là khải tâm này khải anh mình xu thôi à, trong bội à, anh dũng thôi nè rồi ok anh em cùng chờ đợi xem nữa nè rồi vô tại nay ngày 26 rồi chắc là tầm này anh Vinh xu thôi nè còn à, qua tháng mới khải thì anh Vinh tiền vàng và sẽ úp lấy ờ, khá tất cả cho cho đặng đây bây giờ mình không lấy nó phí lắm em được uh, gần 6 tỷ đó, lên được kháng cả này không nó lên được uh, ờ, kháng cả ba này chỉ tương ba mấy trăm ba nữa vòng nhận được vòng sáng 30 ngày à, vòng sáng là con chim trên đầu luôn rồi rồi ok <clears throat> rồi cánh nha vô cắn mấy ngày lại anh đủ bay tới ha nhận cái kia trước đã thôi may mắn một hộp đâu bao tiền thổ lộ thôi được gì nha em ơi anh em đang xem đừng ngại à, đỡ lại cho video à, khải ngày 10 ba này một like cho sẽ ủng hộ chơi em ơi ui anh này hồi trước cũng làm tốt ngày mi chứ mà điều à, đi chanh đi theo xe hoài nè nó lên chậm quá nó không có nhanh bằng những người đam được nên lên là khá là chậm một ngựa ngựa mảnh ngựa 8 mới có giá trị nè mình một bước đi chắc chỗ ốp cấp này một cấp này như đây lớp thật anh đồng học lớp thật anh tiêu thấu lộ một thị tinh có một cấp này cái này thì uh, gần mắt vỏ là một tận rồi nè nên là khá là khỏe một lần mười boss đó có lần mười boss cho anh em chơi một con lần mười boss một pháo hoa đại lễ hơn uh, gần 250 cái này hai cái pháo hoa mặt đại bắn mang mặt đại bắn vô một chiếc tinh hồng được tinh hồng tầm này có giá một hộp rương ăn bao nhiêu tiền hơn 300 cái này lại là anh ngư một sốt luôn mới có một lần bài boss anh em ơi một tinh hồng thôi một màn âm linh tinh rồi qua thành khác đi đủ đứng này anh gần à, mấy chục cái rồi vẫn chưa có cảm giác có cái gì luôn chủ yếu là lấy ốp kinh nghiệm anh em ơi 10 15 tỷ thì tầm này chắc ốp được à, hai cấp chắc gần 116 gần 116 ôi hơn 500 cái rồi gần 500 cái rồi vẫn chưa có gì cũng chưa cái gì gọi là toàn tiền thổ lộ rồi rồi bài boss đâu bánh ngựa chọn số số 7 số số 8 cũng được vài kim rồi nè tầm này ngựa thì rẻ rồi nè chiếu giả số số mỗi con chỉ được 5 kim 6 kim Còn này chua quá vẫn khó mà có sợ có ngựa được nhưng thì tin một quá chủ đại có vẻ hơi hiếm đồ tiền hối lộ tiền hối lộ quá sổ quá trời tiền hối lộ luôn một thị tinh quá thủ đại có vẻ chặt rừng hả tiền hối lộ tiếp được hai chuyển về cầu lo một viên tinh hồng đó được hai viên tinh hồng một hộp mạnh ba thị tinh úp thêm một cốc 115 còn 350 cái nữa cốc lần này thì cứ úp vào à, mắt này thôi Nó kháng cả rút yếu quá hai lần mày bot ui trời chùa quá chùa quá ngàn cái nữa không là mình boss rất là hiếm mình ra mình mấy tình hồi không minh thật rồi phun rương bây giờ phải chuyển qua con uh, xe này bớt vào cái đồ đâu Rồi Tốn hết 10 kim hơn biết được gì đây Anh em xem được gì đây một tiền thổ lộ Máy mình 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 bình tiền thổ lộ 15 bình cho khoảng 15 xu bình đây 15 xu bình 15 nhân cho 15 xu 220 25 xu rồi nhỏ mình bán bỏ qua bao lần món này vứt Bán nhiều lắm em ơi Rồi thì tinh này là ba chục xu viên bốn viên nè bốn viên kèm với 225 Thì được à, 120 xu nữa Đó 345 này, Bỏ này luôn chắc là giảm 345 Kèm hai viên tinh hồng hai viên tinh hồng còn 200 xu nữa một viên 100 xu nè Đó 545 Cái khôi nha 545 rồi ok quay cái tính xong đó. mới thu được khoảng tầm 500 xu hơn anh em ơi 500 xu hơn rồi vui còn nhiều phần quà hấp dẫn này mà còn nhiều phần quà hấp dẫn này mà chọn chính giờ lấy uh, thiên thổ lộ quên nó lấy uh, thiên sơn này nó môn gì lấy à, mấy bình này à, một bình này một bình cho khoảng 60 xu nè ba bình 180 này đó cộng 180 rồi hai con bot này 200 xu 180 <coughs> là 725 20 xu này là 925 rồi gần ngàn kim rồi gần ngàn xu rồi hôm nay chọn trăm xu rồi đây hôm nay chọn trăm xu nữa là 1025 xu rồi này ờ, tí mở rồi mở lại chính này không cẩn thận trăm xu này đó không thành được trăm xu nữa rồi à, thu được ngàn mốt hai lăm, rồi tiếp tục Đấy, bỏ qua bên mở tiếp rồi em ơi dọn rương đặt chặt rương lắm tiếng là mở thêm 50 cái túi quà 30 tháng tư nữa chặt luôn á rồi khui tiếp tục lại là một hống minh thạch nữa được trăm xu hống minh thạch này trên kỳ các vắng một kim nữa nè nhưng mà tầm này uh, anh vần ra hai kim chứ là anh vần ra là chỉ có trăm xô khá là nhiều một để tinh nữa đô tìm năng kỹ năng uh, à, cũng không ra luôn ta pháo tìm năng kỹ năng 30 mươi không có cái nào luôn quá chướng rồi ồ oh, thêm lượng là bài boss ừ thêm lượng ôi không có cái pháo luôn em ơi nhỏ vậy không có một pháo luôn thiên sơn quá trời Cuối Rồi không có gì Không có một cái pháo kỹ năng tiềm năng luôn What the hell Rồi bỏ vào cái này tính còn được gì Mở mấy cái này luôn nha Mở này một hai ba Áo à, như à, Phòng như như tình Giới chỉ gì hiếu Mạnh hiếu thật giới chỉ À mà đang bàn Mà đang bàn 8 này Nhận năng bàn 8 này mình đừng quốc yêu đái xấu mình nhu tình với chỉ một vứt luôn và cái ăn ban đỡ lại này mình hit giới chỉ là mình uh, ờ, ăn ban hỏa đỡ đâu quan trọng là có tiền đó nè lỡ đó mình tán mình hiếm là có tiền đó nè để dành nha rồi bữa nay là mình uh, ờ, đây lưng định quốc nè lưng quốc xấu rồi thu hoạch uh, thu hoạch được tám trên tám sẽ đủ được một món mình bánh này bỏ hàng bên này cái này chặt lương lắm này à, được à một hai ba bình tiền thua lộ là 45 xu nữa là được uh, gần một ngàn hai này cái này 200 xu nữa đây này 100 xu nữa là 300 nữa Ôi, ôi mới được mới thu được gần ngàn rưỡi thôi mà gần ngàn rưỡi xu hai bên này trăm hai <laughs> ton ton ton rồi trăm hai nữa là trăm hai được nhiều trăm hai là mới thu được khoảng gần ngàn sáu rồi nhưng ba <laughs> mươi xu nữa trời ơi mới ngàn sáu ờ, ngàn sáu thôi em ơi thảm quá rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp tục cái cuối cùng thử được gì nha cái cuối cùng sẽ được rất nhiều phần quà ôi phun rương này từ từ từ phun rương à đậu xanh con thiên nhắn phun rương còn ờ, được ngàn xấu hơn này bỏ bớt chắc chỗ quá hôm nay là mở thêm 50 túi ờ, lỡ bao hộp quà rồi nè mà, cái này nó có rất nhiều phần quà giá trị trong này cái nhân được thêm một con boss cũng được hôm nay được ba con boss rồi nè anh một em vần được ba con boss quá thảm luôn rồi chứ vượt rồi cuối cái cuối cùng đó thôi không là ba bí kíp này mà được một lần bài một đại ngoài một đại cái này bán được khoảng 800 xu đó ngon 800 xu nữa là khoảng à, uh, 2.400 rồi được 2.400 rồi khui này là 529 kháng cả này chọn thế tình thật quá càng không được hai kim rưỡi này càng không được hai kim rưỡi này được 5 kim à, được 5 kim này không ngờ kháng cả này được kháng cả này bán được cho khoảng tầm uh, à, 200 xu 200 xu này 200 xu uh, à, 15 ngày 200 xu hai dương tinh hai dương thủy tinh cho 60 xu nữa được uh, à, 5.200 bot này tính rồi mực đã kháng cả nữa này nó lên kháng cả châu liền nha giờ kiếm cái phi phong nữa là châu như vò luôn nè à ui trời ơi quên lỡ ba bi kiếp đây hai kim anh em à ngon lành cành đào. hai kim nếu mà bán được hai kim nè đó bèo lắm không được hai kim đó bảy kim mốt ngon tưởng không có chứ ok có là baby kiếp luôn thơm quá ngon ok tính ra thu được 7 kim à, gần 7 kim hai rồi gần 7 kim hai rồi phải bỏ bớt cái, cái rác vào này các được đường 7.2 nè bỏ thịt tinh bên này là qua nè đó đường 7.2 rồi ngon bớt nữa bỏ qua lại bảy kim hai mình mấy này bỏ qua này chọc chỗ rồi rồi nhóm đó khu mươi túi kia nha năm ơi Khu mươi túi này được gì nhá Rồi bảy kim hai, và kim hai kèm với cá nhân này Cá nhân thì hiện tại à, được à, khoảng à, năm trăm rưỡi cá nhân thì bán khoảng ba mươi xu này mươi xu thì khoảng bảy k rưỡi rồi Ok tiếp tục khui mươi hộp này năm mươi hộp này có đồ gì nữa đây bảy k rưỡi rồi nha nam Phi phong tầm này khá tiền phi phong kỹ năng một cấp cũng như là phi phong kháng cả cho ngày 10 cũng như là chiến địch phụ này mà có đang phi phong rồi với 10 kia thì vừa rồi mình thu được khoảng 7 kim rưỡi rồi nè có nghi cơ lời nha phi phong ơi phi phong tầm này có giá lắm rồi kỹ năng 3 ngày là 3 kim nè kỹ năng 3 ngày là thánh ra bán 3 kim nè rồi một pháo tiềm năng ngon ồ cái này khả năng full rồi dư được à, ngon vui phi phong phi phong phi phong cái này một cấp lại pháo ngon một bộ một bộ này bèo lắm 500 xu nữa nè 5 xu nó được là 8 kim đó 8 kim tròn thôi đó chưa sao mà thoát được đó ba ngày cái này bèo lắm được 500 xu nè có đánh công kiện có đánh công thành chiến à, ờ, 3 ngày cái này 7 ngày là khoảng kim rưỡi cái này 3 ngày là khoảng uh, ờ, 700 xu 700 xu quá đẹp ừ, 8 700 rồi anh em ơi 8 700 rồi cố lên không kiếm đánh đâu tinh thần đựng chăm xu nữa tám nghìn tám ngon lành anh đào đó, anh em cho anh em xem khải anh đánh đau khải <laughs> thống cơ đó cho anh em xem đó thú vị không vui vui kỹ năng đâu em cần các kỹ năng kỹ năng đâu nam phi không kỹ năng một cấp đâu phi không kỹ năng một cấp nó chua quá chọn nó lung lên làm gì Chua, chua quá Nam ơi, gần hết rồi, gần hết 50 cái này không có gì hết Được một bộ thôi Ui Phi phong Trời ơi, lập bao gì này Nhập con kiếm, lập ban làm gì Pháo 5 điểm tiềm năng, ngon Đường bông thì full rồi, cái này dư là Chia sẻ là nên trong ban Rồi, toàn Trời, không có phi phong nào luôn, nhỏ dữ Không có một phi phong nào luôn em ơi Rồi, ok Nói chung là anh hết 10 ờ, kim Thu lại ờ, được 8 kim 8 này mày Lỗ kim 2 Hơn là ra là là vài bí kíp Như là một số đồ nè Có đồ mình xài này nè Vô một số thêm này nữa nè Rồi cái này mới ra thì được 30 xu nữa Chứ còn 9 kim nè à, 9 kim 1 rồi Rồi thu được 9 kim 1 Nói chung là không lộ máy nè Được lời một mớ kinh nghiệm nè mà Rồi Sau khi nói thì ờ, Khải đi ép phi phong luôn Ép cho con này là cho con uh, Đừng vô ta Nó đừng vô đang tìm phi phong kiếm năng này mày Tao ép con này cho nghe em mày nó đi công ờ, đánh chiến này còn con đùng môn thì phải làm cái kính năng để đang tống kim này mà rồi đây đó khải kháng châu chưa khẳng định luôn em khi nào mà khả lên đấu được cái gian này là nó kháng khắc liền em không nhưng mà kháng 75 cộng 2 75 75 cộng 5 75 cộng 1 75 út rồi châu như bò à, giờ là thôn trang lái thêm kháng cả rồi này mua lá kháng cả ba thôi như lá thiên kháng cả này 7 tỷ đó nè được phòng sáng kháng cảnh 5 chịu tiêu sát thương 5 và may mắn khi tranh quanh 5 phần trăm đó thấy chưa kháng lâu đây còn 6 quá trâu luôn nè thấy chưa quá khỏe luôn quá hợp lý không là cho anh em xem đồ nghe mời khả này ừ. một món thủ lý làm chậm này món thủ lý làm chậm này áo này dây chuyền này tây này nhẫn này nhẫn này hiện tại đang 90 chậm kèm với thanh âm thì lên 120 chậm nè đặt móc 120 chậm nha ngọc bội này dày này vũ khí này kháng tất cả năm này kháng cả năm này kháng cả mười này trâu vài đói chưa nói chung là anh em có xem những ờ, buổi nhật quả gần đây thì thực sự nghe mười này quá trâu nè mày không khác gì ngày mười trắng ban cũng phải nói luôn rồi hôm nay gần 116 rồi và một tỷ số nữa đợi vài hôm nữa khả như bên tiền vàng thì chắc thì ốc là 116 50 trăm chỉ còn 117 anh em rồi cảm ơn em đã theo dõi video này đừng quên đỡ lại cho video khải một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi cảm ơn em rất nhiều ôi mạng này thì kháng cả kháng cả ba nè kháng cả ba nè lên 75 kháng họ 75 cộng 2 rồi ok nói chung là mình mang thư dân nha đẹp, chứ kháng họ không, không, không quan trọng lắm Thôi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video khám like xem ủng hộ cho anh em ơi kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye